ok hello xin chào tất cả các bạn nha thì uh, hôm nay uh, khỏe mọi người ok mình lại uh, trở lại rồi đây thì uh, sau cái tập 1 đó thì uh, mình sẽ mình đã hứa là mình sẽ làm đầy đủ series cho các bạn xem á thì ok mình sẽ tiếp tục tập 2 nha thì uh, hôm nay là giáng sinh cho nên là chúc mọi người có một cái uh, <clears throat> giáng sinh thật là an lành uh, bên gia đình và người thân nha Ok, vào game thôi. It was the first time I had left the safety of my home station. Cuộc rượt đuổi. Đó là lần đầu tiên tôi đợi thả sự an toàn của khu trạm nhà mình. What the hell's going on? Shit! Wake up, people! People! Wake up, for Christ's sake! What is... What is wake up, Boris? It's no mày mày mày mày mày má rồi đưa đây đưa đây đưa đây để, để tôi để tôi để tôi cái thằng này mấy thằng nhóc này đầu hay lắm hay lắm xuống mạnh các bạn ạ à. mẹ một viên chết rồi các bạn một viên là làm mấy con này nó chết rồi các bạn phải mình phải đợi mình phải đợi nó nhảy lên để bắn bắn hồn ok ok nó kịp đạn nó kịp đạn luôn cái này giật cũng đạn thiệt đó bắn lòng mỹ xỉu hết rồi ấy tới rồi tới rồi tới rồi các bạn đúng ông này tính rồi rớt tàu rồi mình rớt tàu rồi thôi đất rồi đất rồi đuổi đuổi mấy ông kia rồi oh, may may mắn quá à. khó vậy giờ mình đang điểm chờ cho mấy ổng này ai? thiếu thôi một thiếu thôi một thiếu thôi là tới tới cỡ chặt lại mà ok ok ok ok ngon ngon ngon cái này Okay. oh, ok ok các bạn ạ oh, an toàn rồi That was hot. I need a drink. Okay. Riga station was only the first stop on my journey, but the caravan went no further. So, before parting ways, we drank to celebrate our survival. The Ok, vậy là mình đã tới được cái trạm Riga rồi. Ở đây chắc là mấy ông này là cũng là một cái chỗ là tỷ nạn khác. Alright boys. Let's train to our friend Artyom, who goes ờ. right through monsters and anomalies alike. To Artyom. To you. Bye bye, vô. Hell, if not for your we would have been shredded like cabbage. You deserve a medal. Nếu mà không có mình là mấy ông này ăn cứt sẽ Some extra ammo. Here, take them. To your health. Okay, okay, thank you. Артем, to you. Nữa hả? Vodka đó các bạn ạ. you really immune to that shit? See if that shroom vodka knocks him down, huh? <laughs> Okay, we've got to check that. To our luck. And to Artyom. To you. Ok, lại uống đi mình. Ai da. đi. Ah, the vodka kicks everyone's ass, huh? So tell me, the tunnel to market's closed down and I'm bored to death sitting here on my ass. We passed through some kind of invisible wave. We all blacked out. trên này tình hình chạm sẽ mỹ tinh lên đường tới chạm tiếp tục ok mình phải ờ, tiếp tục lên đường để ờ, Ơ, okay, nãy bên đó có em kia ngon lắm mà, Chúng tiêu rồi các bạn ạ Tức là vào đây What the hell do you care if I live or die? I don't away. care. Are you Artyom? But I got my orders. Oh. Hey, there's a man at the Black Street waiting for you. Aye, I'll aye. guide you there for one bullet. Okay. Thanks. Let's go. Cho nó đạn nó sẽ dẫn mình đi gặp một ông uh, ông nào đó mà. Okay, let's chạy không được mà chạy được các bạn ạ ok <clears throat> mong là các bạn ủng hộ cái series của mình nha You're a will right? Bye. Okay, Sit down. No. Everybody calls me Burba. Listen, I need to get to Dry Station for some business, but this rat hole is on lockdown. I, however, know a back way. A so-called cursed passage the locals are afraid to use. But I hear the shit in the tunnels doesn't work on you. So, you help me get to Dry, Okay, như vậy là mình phải tới một cái uh, một cái đường hầm mà uh, để, ờ, để gọi là tiêu diệt uh, cái bọn quái vật các bạn này sẽ đưa cho mình cái một cây AK ok 15 vàng như vậy là mình làm việc với ông này mình được 15k ủa 15 vàng các bạn ạ có gì hết không có gì lụm đâu ta ok đi thôi đi thôi đi thôi Hey, where are you? Đây đây đây đây, em đây em đây. Ok có người bảo mình là chơi game này là phải lượm đồ xung quanh đó mọi người ạ mình sẽ đi uh, kiếm xung quanh xem là có đồ không này. nó okay. đấy có đạn có vàng này đấy, đó là chơi game này các bạn phải gọi là thường xuyên đi khám phá xung quanh đây, đi đâu vậy nhỉ hai viên mấy viên xuống trường <coughs> đây đây đây ông này rồi ông này rồi ok as i entered the abandoned tunnel with bourbon i wondered if i'd been wrong to trust him but the station gates were still sealed and there was no telling when i'd have another chance to leave riga Lots of tough guys died in these tunnels. But if we watch each other's back... Ông mà đưa mình cây AK mà ta. Ơ, AK đâu? À, nếu mà xong xong nhiệm vụ chắc là ông sẽ đưa cho mình cây AK. Một khẩu súng. Mình hơi tiết kiệm đạn các bác ạ. À, that's just a single lurker. Còn có 6 viên đạn thì đạn But if you're alone, watch your ass. kiểu đèn không ta Nó hết rồi các bạn ạ Đi đi đi đi đi Đấy Tôi không biết đổi mới mày làm gì Tôi không thấy thông báo khi nào mà mình cần đổi mấy cái rồi nè Cái tủ này, à, mở không được khi nào mà mình cần đổi mấy cái uh, gọi là ui ui gì vậy để cho ông này đi trước em rồi nếu mà các bạn gọi là muốn là tìm một cái kênh game mà có kỹ năng thì ờ, <laughs> đừng xem kênh của mình nha chơi game tệ đó đấy giờ thì uh, xong cái series này thì mình sẽ làm thêm một vài cái uh, khác nữa tiếp theo các bạn ạ đường hầm thì kinh lắm các bạn ạ tôi thua rồi hôm nay gì đấy Shit, caravanners. They're all dead. I know that style. Bandits. And Hansa boasted that they'd wipe them out. Ah, Now keep your eyes peeled. Mấy cái người mà ta đi trước mình nên, nên bị xử hết rồi. Alarm system, ancient but quite efficient. If you want to arrive unexpected, try not to disturb the cats. Ok ok, vậy mình phải ném mấy cái lon ra các bạn. Ý, ý, ý. Em không biết gì nha, em không có động nha. Watch your step. Any crunch or crack will give you away. Oh, a tripwire! An excellent way to get rid of the blind and daredevils. You get the... Attention! We got company! bang, bang, chơi có một vòng mà mình đã rồi <laughs> mất hai cái bồi sơ cứu rồi các bạn hết đạn luôn rồi lụm đạn mấy này các bạn ôi nó không có đạn kìa quá trời luôn ôi phỏng phỏng phỏng phỏng phỏng rồi xong rồi mình giết hết tụi nó rồi The bridge is a nasty place, so here's the plan. I'll keep you covered and you watch my back. If we work together, we'll make it. But don't play hero boy. I'm in no mood to get killed today. lao lao lao chơi chơi thì uh, mình đang đi cùng ông này để tới một cái uh, gọi là để gọi là li hết cái ờ, bọn oh! thôi xong rồi các bạn ạ nhảy không chết nữa <laughs> okay. The bridge is a nasty place, so here's the plan. I'll keep you covered and you watch my back. we work together, we make it. But don't play hero boy. I'm in no mood to get killed today. mẹ con mẹ nó được kỳ thế nào không biết nhãn ngồi nó có gọi là xa không nhỉ The bridge is a nasty place, so here's the plan. I'll keep you covered and you watch my back. If we work together, we'll make it. But don't play hero boy. I'm in no mood to get killed today. các bạn nha tôi đi trước rồi ui ghê nhờ con mẹ nó ok mẹ lần này phải qua nha ui qua rồi các bạn ạ ngon ngon ngon ngon ổn rồi ổn rồi ổn rồi qua đây ừ hay rồi à, hay rồi à. tiếng nhạc kinh thế nhỉ giờ đi đâu nữa đây à đây đây đây ok mấy con này không biết mấy viên chết đi đâu quân đội Haza đang săn lùng bọn cướp cái bọn cướp ở cái bọn mình bắn lúc nãy cái cái, cái bọn ha ra rồi các bạn không là mình phải giao chiến không nữa cái súng này cũng bắp quá các bạn ạ quá vua đi mất mẹ hết bắn cái này xíu nào á các bạn ạ <coughs> And the staircase, how convenient. đâu rồi ủa tiêu rồi kỹ ta đây đừng bỏ em một mình hả con mẹ nó nè ông này đâu các bạn công đội của mình đâu rồi người yêu mà không bị mất tiêu rồi này có không đâu chịu qua đây thử xem nè ôi trời à đây, đây. ủa đéo phải ổng không ơ đéo phải ổng cái mà Ông chạy nhanh dữ vậy trời Suka! As if Nasalis is behind us were not enough. Now we're stuck in fucking graveyard. Artyom, search the bodies. I'll try to get our asses out of here. phải đi, đi tới đó chỗ này nè gọi là đi tới với ông này Come on. <laughs> nice little grill. You're an enemy. Đi tiếp hai nơi, đi tiếp hai nơi, chỗ này ghê quá. đầu thế người ta bị thối rửa hết rồi kinh quá đi mất không mở được đủ thì cũng không mở được cái đường sắt này đâu cũng bị bỏ hoang rồi And here is the market. Stay calm. Uncle Berwin will get us tại con quá dân xứ thiệt Hey, people, open up! Don't let your two-legged brethren die a foolish death! Tới đây, tới đây! Mình nghi là nó sẽ tấn công nữa đó. Are you deaf in there? We're going to be eaten! anh mới mở các bạn không là anh này dẫn thôi tôi đánh tên đó sense of humor. Are my eyes playing tricks? old friend, is that you? Qua And I've given up hope of ever seeing you alive again. Simon, look who the snout scared God damn it, we in this shit now. Hey, Mikhailovich, what a coincidence. I was just coming to visit you. You hear that? Settle the comes to visit. Sha! Don't go running off, Burbage. We've got a little job to finish, then we'll get back to you. Remember where you should wait for me? I do, I do. You sure? I can help you, remember? You get me, right? con mà có gắng không ờ, hoặc là giảm thanh này ơ nhưng mà là anh phải đi lên đó nha chơi game dở quá mẹ đây đi à, ở đây này ok như vậy là đây mới vừa dặn xong cái cái, cái gì đó ở đây tối quá à chỗ mở đây kìa tiếp thế in a market like this. You could buy almost anything. But Bourbon owed money to the Hansa sentries and was anxious to leave. căn cứ của bọn Hansa cái là mình căn cứ bọn Hansa và cái ông đi mình thứ nào không này chậm Hey guys, we'd better search these two so, you all drunk. What are you carrying this time around? And who's the boy? Look here, boss. I'm sure we can work this out. Sure? Let's go and chat a little. And you keep an eye on this one, huh? Okay. <clears throat> Đi thôi các bạn ạ. Cái đầu xanh. Ờ. Stand still, I'm talking to you. Ok, ok, em không động đậy nữa. Okay, these two may pass. Welcome to the market. Wait. Wait. Let's move our asses. Or would you like to enjoy their company a little more? Hey, watch your toe. ok, bây giờ mình đã gọi là qua một cái khu gọi là khu oh, We are in deep shit. No way I can pay back those railcar guys. We'll be lucky if they let us shovel shit for the rest of our days. But did you see it? No. Here's some cartridges. Go get a couple filters, will ya? I have an idea. I'll go have a talk with a certain someone. We could either meet at the local bar or I can find you elsewhere. Well, off you go. You have around five minutes. Once I picked up a transmission from a They were skewed. Just what you need to fry up some meat. My cousin said just tell me to up oh, There's this long tunnel from Sukarevskaya to the nearest inhabited place, where long travelers tend to disappear. A caravan with a dozen men can make it through. The ones who do say there's nothing suspicious ah, about the place It's quiet and empty. There are side branches. Lose your target to pieces. Bang! All problem gone. Mình muốn thêm một cái cứu đi các bạn. Nên có một bộ thôi. Take, take. Always handy. A cure for everything. Take some. Always handy. Năm bộ đi. Take, take. 30 triệu cái là mắc thế nhỉ balanced knives. You won't find any sharper. Okay, Come back for more. Make sure you can count to five. Okay, eh? That's a deal. 24 đạn Just hả? buy and shoot. Great rate. Cái này là cây sọc shotgun này các bạn. Nên mình mới gắn cho nó cái nòng. Hết đạn là hết tiền rồi. Rồi quyết định vậy đi, đi thôi. Message is open for residents and local workers only. And after a few moments, you get drawn in. And all the gates are conveniently open. Selling, That's why the stoppers never go to the Great Library. Đây bắn đạn If one of them looks at the Kremlin, the other can make him come to his senses. Mm. As you wish. Xài ờ, tiền nâng cấp súng hết rồi các bạn Hết đạn rồi, hết tiền rồi ờ, bây giờ đi đâu đây If they catch a merchant boat, the confiscating wholesale enemy didn't want to destroy the vessel. So Well, I made an arrangement with the guy here. He's a greedy asshole, but can't do anything about that. Great, let's go. I think you already know the way. Biết đường đéo đâu anh hai. Bây giờ nãy giờ anh có biết mẹ gì đâu. Điều này à? Mẹ. <laughs> Hello. Ooh. Bourbon? As if you don't know. Go fuck Ooh, and get out. I've already paid Mike. You didn't pay me. But if you don't want to go through... This is Moscow Metro, over. Shit. A pleasure doing business with you. Alright, alright. Just kidding. được rồi, được rồi. Get ready, everyone! The gate's opening! Take your position! Cover me! Okay. We bắn nữa đấy, This is Moscow Metro, over. Does anyone read me? Please respond. có thể là âm thanh dừng ở đây nha mọi người thì uh, ờ, lần này mình sẽ lên mặt đất But after a life underground, I also saw strange beauty in the dark skies and frozen landscape. Ờ, so that's the dead sea. Ok, mình đã thấy được mặt đất rồi. Đây rồi, mình thấy được ánh nắng mặt trời rồi. Ok thì ờ, Right And here we meet a happy citizen. Stalkers. Those crazy devils come to the surface almost every day, looking for scrap, ammo, anything they can dig up. Sometimes you find the dead ones frozen stiff, like snowmen in the eyes. Search the room carefully. You might find another cache here. They often make hideouts for themselves on the surface, just in case. So just take a careful look around. We'll have no problems with spare filters and ammunition whatsoever. Ah, what have we got here? Ah, a filter. That will surely come in handy. Some ammo. Great. Thanks, friend. Ready? Let's go. đi đường nào đây oh, ok Yeah. mình mới ra được khỏi mặt đất nữa mà Then we go our separate ways and you get my này Đường này đi. Ờ, à, khẩu AK đâu? À bây giờ mình chưa được có khẩu AK bây giờ tới cái lỗ thông gió đó đây, đây là mặt đất nha mọi người đấy các bạn các bác thấy tàn phá kia chưa ok cũng quá ra kìa ui cái quỷ tới nhờ con này là cái con này con mình nó để đi xe nó không sẽ dừng tập 1 ở đây nha các bác thì uh, cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi nha các bạn nhớ cho mình một tay một, uh, subscribe để uh, ủng hộ uh, cái series này của mình nha bạn có ý kiến gì thì cứ comment dưới nha ok bye bye xin chào tất cả mọi người